Ok và xin kính chào anh em đã trở lại với video ngày hôm nay Video ngày hôm nay thì Khải sẽ tiếp tục làm một video trận uh, trận tranh chung kết của cùng mấy chủ uh, Đại Sơn Ha Giải đấu với Lâm Minh Chủ và trận được diễn biến giữa ra giữa cao thủ Lão Lương Cá Bóng Bỏng Xéo tranh với Phong Bội Và trong trận tranh chung kết này chúng ta sẽ thi đấu với hình thức đó là bo 3 tháng 3 tháng 3 năm năm 3 năm tháng 3 sẽ win nha anh em ơi và hiện tại hai cầu thủ đã vào trong chúng ta cùng xem sơ và sơ đồ hai cầu thủ này đỡ. chuẩn bị bắt đầu trận tranh chung kết này cho anh em xem nha Xem lại thì à, Phong Bồi đang sở hữu mình một set vinh diệu, áo mắt ộp và một đôi giày mắt ộp Sở hữu mình một nón lôi khung. Tốc độ đánh 38 à, và 3 cấp và một dây chuyền lôi khung. Một cái đao 3 à, cấp. Tốc 35 và một cái nhẫn lôi khung đang có một cấp. Một ngọc bội lôi khung, lao động của thiên 3 cấp 9x và một một một đai lưng xương tinh và một cái nhẫn chón kháng hỏa một cái tay chón kháng hỏa một con ngựa kháng cả 7 sinh lực uh, ờ, 500 và bên sơ đồ của lão lương đang một cái bong bóng nha mọi người một xét định khái trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau khoảng vài giây xét định khái như nào trận đấu như thế này anh em cùng chờ đợi xem hiện tại uh, có vẻ trong trận đấu này phân bồi đánh thì hướng xét như nam ơi vẫn là hướng xét ở trong rau đấu vừa rồi vẫn là hướng xét như nào một xét định khái như nam ơi phá như rồi thì phân bồi đã bung dòng người hết rồi sau khi cách bua thành công lên thì những đoàn xét của phân bụi cũng có vẻ như ờ, rất là thốn nhưng mà lão lương đã di chuyển khá tốt Đây sẽ đô lão lương này mà Với lượng chón và lượng khăn họ khá cao Lượng chón lên đến hơn 120 40 này 40 này 40 này 120 và kèm với giá chiền này là 150 150 chón này mà Quá chắc này mà 150 chón Thực sự là hiệu ứng chón khá cao và sau khoảng một phút trôi qua thì à, anh em có thể thấy rằng là trong pha vừa rồi thì Phong bội đã bung skin 12 hết Có vẻ như sắp đột tử những pha giao tranh vừa rồi Tại Phong Bội đang cố gắng khép này ngay vị trí 3 giờ em ơi Trận đấu này sẽ là một trận đấu khó dành cho Phong Bội em ơi Anh ta đang khép nép tại vị trí góc 3 giờ Tầm này không di chuyển để chết anh em Những hiệu ứng chót mà không di chuyển để chết Ôi Phong Bội mất tiêu rồi Có vẻ như Phong Bội đã bị out game anh em ơi Ton Có vẻ như Phong Bội đã bị out game Rồi xong trận đấu này sẽ kết thúc sớm dành cho lòng lưng C1 không Tiếp game rồi anh em à trận đấu quá nhỏ dành cho là phong bội của chúng ta rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến trận đấu thứ hai anh em cùng nhìn sơ qua pha vừa rồi thì tuy rằng bị bị, bị ao que nhưng mà lão lương chỉ bị dính 18k đam và bên phong bội dính đến 60.000 đam thì cái lượng đam gấp 3 lần lận năm thì trong trong trận đấu rồi nếu như phong bội có cố gắng như thế nào thì khả nghĩ cũng rất khó để kết thúc được cả ba và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu đấu thứ hai trong đấu đấu đầu tiên thì lão lương cán bóng là win một không với một tình thế là phong bội đã bị out game Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến diễn biến đấu đấu thứ hai Và pha rồi chúng ta cùng xem lại sách đồ của lão cá băng bỏng cho anh em xem Sở hữu cho mình một set định khái 50, 2 cấp và 47 Một áo định khái 50, 3 cấp, 3 cấp, mắt đầu phòng toàn Cái áo này áo đáo giải nha nè Một đai lưng, 3 cấp, 3 cấp, 29 và 50 Đai lưng này quá thiệt, tuyệt vời nè ơi Không khác gì một đai lưng giải đấu luôn Chỉ thiếu một điểm khăn băng nữa là có vẻ nói là quá đẹp rồi Một cái bóng 43 cấp Một cái bóng khá là đẹp luôn em ơi đặng móc tóc và ba cấp trong phái một nhận định khá kỹ năng vẫn có một cấp một cái đón ờ, chón khăn họ hay là 40 một đôi giày phòng thủ lý hay là 40 một à, ờ, dây chuyền 20 kháng cả và chống 30 sinh lực nội lực chống ờ, kháng họ 3 một cái nhận kháng họ 21 chống 40 sinh lực cao một ngọc bội kháng họ 25 và chống 40 sở hữu cho mình một con ngựa kháng cả 7 bông tiêu 500 sinh lực và trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau một phút nha anh em ơi anh em đang xem đừng quên đỡ lại cho khả một like chia sẻ cũng như là ủng hộ hai cầu thủ này một like chia sẻ chơi nha anh em ơi và trong trận đấu này sẽ là trận đấu thứ hai của trận tranh chung kết nếu như trong trận đấu này mà lão lưng có cơ hội win thì khẳng định với anh em rằng trong trận đấu này phân bụi chắc là rất khó mà đỡ giành giật ngồi quán quân với cầu thủ lão lưng này và trang chủ anh em đang theo dõi đây là trang chủ vợ công truyền kỳ.net Một trong những mấy chủ hoạt động kéo xe 4 ngạc nha mọi người và đồ hồn kim môn phái và đồ tím. Nếu như anh em nào mà thích thú những cụm máy chủ như thế này thì hãy truy cập ngay vào chân chủ võ công truyền kỳ.net để có thể tải game và có thể vào game tham gia bông tẩu giang hồ chơi nha anh em. Trận đấu chúng ta sẽ bắt đầu sau phụ 20 giây. Anh em gom cộng vô gom cộng vô anh em ơi, gom cộng vô chính giờ đây. À, ở, ở hạ 8 như thế nào đây bùa lên làm việc hạ 8 rồi anh em nếu không có người thì anh em gom lại hạ 7 anh em ơi. Trận đấu chúng ta chính thức bắt đầu. Sau khi đã cắt bùa âm tóc đánh nội công 6 đến em sau khi cắt bùa âm tóc di chuyển Và âm ờ, mơ tung ảo ảnh đó là âm trón và làm chậm Thì ờ, những đồng xét của Phong Bùi đã nổ xuống nhưng mà pha rồi không yên thua em à Những đồng bóng của Lão Lương đã làm cho Phong Bùi đã tiếp tục bung dòng skin 12 Một là dấn ờ, bảo vệ cho Phong Bùi Thực sự anh em là trong trận đấu này là Phong Bùi một con lôn trong những khá là mẫu giấy Những đồng bóng khá chính xác đồng xét đã nhả xuống rồi anh em cùng đợi thì những cái đoàn uh, lao động của thiên nếu như mà giật vào cái bàn thì nếu cái bàn không kịp di chuyển thì cái bàn chắc chắn em một điều sẽ nằm xuống và rồi là tiếp tục bung skin 12 đến từ chiếc phân bụi những đồng đào những đồng bóng của lão lương cái bóng bóng thực sự là quá đau em ơi Thực sự thực sự với em là một sự là quá đau tiếp tục đồng bóng giấy đến từ vị trí của lão lương phân bụi trong tình trạng như thế này nếu thực sự nếu phân bụi di chuyển như thế này tí nữa hết thể lực thì làm gì ta nếu không phải theo luật thì chắc chắn em một điều phong bội cũng phải rất khó mà di chuyển như thế này. Trận đánh thực sự là đã cho qua một phút. Úi rồi, úi rồi một pha vừa rồi phong bội còn chút máu. Một trận đánh thực sự em là rất khó dành cho con luôn. Nếu như đánh hướng đao thì mới ra cùng trụ cùng tăng được anh em à. Còn đánh hướng xét thực sự như thế này những cái đòn xét nó thả xuống khá là chậm chậm Tuy rằng đang sử dụng cho mình một cái nón uh, tóc 38 kèm với một cái gậy vũ khí uh, chống uh, chống phái ba cấp nhưng mà thực sự em rất khó em ơi cái nón này kèm với chân cái vũ khí này khả nghĩ chắc đặt tóc một ờ, một lẻ một hay một hai sáu một hai sáu lên được một hai sáu à các bạn lên được một hai sáu rồi con lô này cũng lên được một hai sáu rồi phải kèm với cái nhận khả năng cung cấp một cấp nữa <clears throat> sáu năm sáu năm cộng với uh, 65 cộng với ba tám thì uh, lên được cho mình là một trăm lẻ mấy một trăm lẻ mấy kèm với ba cấp chống phá thì lên được một trăm hai sáu đạt được một trăm hai sáu <clears throat> những đồng bọn khá đâu hiện tại cái bàn đang một ca khá khéo này em tiếp tục là một pha kịp dắt bây giờ rồi có vẻ như phân bồi hết máu rồi có vẻ như phân bồi hết máu này mà ton ton ton rồi xin chúc mừng cao thủ lão lương cái bóng bóng đã cái mình hay không một trận đánh thực sự là quá gì dành cho cái bóng bóng này mà thực sự em là con lông xét ờ, rất khó này em ơi sự như mình những trang bị khá là cao nhưng mà đỡ so với lại hiệu ứng trên người của cái băng bóng thì thực sự là cái băng, cái băng đang có cho mình một trăm hơn năm mươi chón 150 chón thì thực sự là những đòn xét này không còn hiệu quả cho lắm anh em ơi Xin chúc mừng 2 không dành cho Lão Quốc Lương Quá khó anh em ơi <coughs> Bây giờ chúng ta sẽ chờ đợi trận đấu đó thứ ba. Ok anh em và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến đấu đó thứ ba giữa hai cầu thủ Lão Lương cái Bóng Bỏng và kèm với Côn Lung Sát Phong Bụi. Anh em cùng chờ đợi xem trận đấu thì sẽ sẽ như thế nào anh em ơi. Hai rau đấu vừa rồi thì phân Bụi thực sự là một cái kèo dưới thực sự là quá dưới anh em ơi. Và trận đấu chúng ta hình thức bắt đầu <laughs> Và anh em cùng đạo thái thì sau khi trận đấu bắt đầu Thì Phan Bùi đang khép tại vị trí xấu giờ Có vẻ như là một cái lá chắn không cho cái băng bóng vào tiếp cận em ơi Đây là một trận đấu ờ, rất khó nhầm Phan Bùi Phan Bùi đang trọn vẹn cho mình một hướng đó là hướng phòng thủ này mà Và rồi cái băng bóng vừa vào thì có vẻ như xém tí nào knock ao Hiện tại cái băng bóng đang cố gắng những luồng đam đầu tiên cho mình và rồi các bạn có thể xem tới được kết thúc được phần buổi nếu như cố gắng nhồi máu nhồi đam thêm một một phục phát nữa thôi. Thì đã kết thúc phần buổi rồi. Phần buổi đã cắt được hai bùa lên đầu của các bạn, đó là bùa mơ tông ảnh và cái bùa kiếm văn phù. Một cái bùa âm tốc đánh rồi ờ, âm tốc độ di chuyển và bùa âm làm chậm và chót Rồi, chúng ta xin chúc mừng cầu thủ lão Quốc Lương. Trong trận đó ngày hôm nay anh ta làm một cú hat-trick khá là hay. 3-0 dành cho cầu thủ lão Quốc Lương em ơi. Và chúng ta xin chúc mừng cầu thủ lão Quốc Lương đã chính thức lên ngôi quán quân của giải đấu vô lăng minh chủ của cụm minh chủ Đại Sơn Hà này. Và rất đáng tiếc dành cho cầu thủ phong Bụi. Cầu thủ phong Bụi chỉ có cho mình hạng Á quân mà thôi. Và giải đấu và và lăng minh chủ của cụm minh chủ này đã chính thức khép lại trong buổi tối ngày hôm nay. Và xin cảm ơn em đã theo dõi video ngày hôm nay và bây giờ chúng ta cùng trở lại với ờ, server khả năng tham gia. Và chúng ta xin chúc mừng cầu thủ Lão Liên một lần nữa và đã win 3-0 hoàn toàn anh em ơi. Xin chúc mừng. Một trận đấu quá nhanh dành cho cầu thủ Lão Lương. Thực sự là một trận đấu quá nhanh em ơi. Rất đáng tiếc cho phần bội nói chung thì hướng xét thì khó em ơi. Hướng đao thì cũng may ra cũng di chuyển chém thì thực sự đỡ nói cùng luôn. Mà gặp cái bàn trâu chó như thế này thực sự em là một à, trong những à, phái rất khó mà giao tranh để có thể kết thúc được cái bàn. Nên là thực sự là thua phong bồi chắc chắn sẽ thua rất khó